Ủa, họ đi shopping về mà họ quýnh nhau luôn mọi người ơi wow mỗi người xách hai cái túi đồ mà họ quơ quơ quá trời quơ luôn rồi gớt tiền gớt tiền quá trời tiền luôn rồi mọi người nha nè mỗi một cọc như vậy là một ngàn đô nha mọi người quá trời họ đi shopping ra đấy họ chi tiền lắm mỗi người à, xách hai cái túi từ cái shopping nha mà họ đi đến đoạn này thì họ gặp nhau thì họ quất nhau luôn rồi rồi chịu rồi xin chào mọi người nha xin chào mọi người mình sẽ trải nghiệm tái chiếc xe mô tô xe nữ á xin xin nữ nha mình thử lái à, trong vòng khoảng 10 phút thì hết xăng không em mọi người xăng lúc này lên giá tại Việt Nam hiện tại thì uh, à, 32 ngàn rồi xăng lên giá 32 ngàn bây giờ mình sẽ trải nghiệm à, trong game này chạy 10 phút xem có hết xăng không em mới đổ đầy bình 200 ngàn wow quá đã mọi người quá cầu đây hướng này đi wow đây là à, lối à, dành riêng cho người đi bộ kìa ra ngoài đi đường phố ra ngoài hết 10 ngàn xăng nha mọi người ơi đường vòng quá đường vòng đường này vòng vòng quá mọi người ơi cái với taxi màu vàng đường phố rất là đẹp mọi người ơi ghê không quá ghê tốc độ nha mọi người đang chạy là tới 120 đấy không cua oh đất cái đó là lúc nãy là kêu là nhảy sang to à, ba vòng đi đừng đừng đừng ít trời mẹ bị bà đó bị bà quánh này muốn bánh bả ngàn không được bánh bả đi đi không được bánh người ta mình đang cái trải nghiệm uh, lái mô tô xe nữ mà chạy uh, trải nghiệm khoảng 10 phút coi uh, hết bao nhiêu xăng nha rồi đường này người ta không cho đi đâu đi lộn đường là đường nó bị chặn này mọi người ơi trải nghiệm thôi căn hôm nay căn hôm nay to quá ngày gầm á mọi người wow mình thắng mình thắng lại rất là kịp thời nha mọi người đây có uh, xe một chiếc mô tô của uh, người anh em chở bạn gái đi chơi mình coi xem sau lên này đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đi đâu vậy mọi người đi bạn đi đâu vậy bạn các bạn các bạn trẻ đi đâu đây ha có cái anh đó ảnh ảnh đuổi theo kìa Anh đó sao lưng rồi mọi người ơi có hai anh em đuổi theo à, để mình xem coi đi theo họ mình để đi theo họ nè họ làm gì đây hai chàng thanh niên đang à, đuổi theo à, <laughs> thì ra là họ đi họ đi lấy chiếc xe của họ lại hay là họ đi cướp xe đó mọi người để mình coi xem, xem sao đường phố bây giờ đang quấn nhau hai người đang quấn nhau và anh kia đã lấy xe của anh này còn này một chị với một anh đang quấn nhau nó <laughs> đá một cái văng lên rồi, mọi người có chiếc taxi màu màu vàng này chạy cút tầm nhìn như đó rồi họ đang ấu đảo trên đường phố đây nè rất tiền luôn đúng hết trơn à quánh bá xỉu à thôi mình chạy chìm tiếp nha không không đi đường đó không đi đường đó thì không biết đường phố à <laughs> xin lỗi nha chú bánh xe mình đã quá bất cẩn họ đang làm gì đây họ đang quýnh nhau kìa trời ơi hai người quý một người thì hay à, quy chừng quy chừng bị quên quy chừng bị quên quy chừng bị quên phía trước phía trước và phía trước nữa họ đang quýnh nhau họ đang quýnh nhau quá trời mọi người ơi họ đang quýnh nhau đây cái gì đấy cái gì đấy cái bọn này bọn này cũng đang quýnh nhau mà mọi người để xem để xem để xem thấy chưa biết lắm mà thấy không nói chuyện nữa không hai cái anh công nhân này đang nói chuyện với nhau mới bể đầu rồi. sẽ cái thường của skin trước mọi người mình đã không biết được khó rồi tiền mọi người tiền cái tiền để đâu sang không ngược nhau nữa mọi người ơi họ ngược nhau ha để xem để xem có ông kia ông chạy vô toilet luôn à còn hai người này bốn người luôn bốn người họ ngược nhau kìa rồi có chuyện rồi và quánh lộn lộn rồi hai chục vòng vậy đó mình đi theo coi họ làm gì đấy nửa ngược nữa cái chuyện của người ta cái đầu thấy chưa thấy chưa thấy chưa à có cái chạm xăng này mọi người mình chưa có hết xăng mình à, nãy đổ 200 ngàn mà mình chạy nãy giờ cũng gần 10 phút rồi mà xe này nó không hao xăng mọi chạy bây giờ có 10 ngàn khác tiền quá trời luôn tiền quá trời tiền luôn mà đô không cộng vậy là ngàn đô nha mọi người thôi cả tôi cả đánh tao tự nhiên quấn ta không ừ. à mình nãy giờ trên tay mình cầm cái súng mình cắt súng xuống cắt súng vô nè không được của người ta không không không không không không không được không không được xài súng không có xài súng chạy tiếp không có làm rồi làm gì đấy mọi người họ vui tưởng đâu cảnh sát không quơ mình một cái ra vậy là không phải nha mọi người không phải mình không biến thôi không có kiếm chuyện chà hai hai người này người đàn bà người đàn bà cao tuổi à u 50 đánh nhau ấy ấy có chừng có chừng có chừng có chừng wow có lộn rồi lộn ba vòng lộn sang tô ba vòng không biết nữa. đường phố hôm nay vắng ít người nhưng mà cũng rất xảy ra rất là nhiều à, nhiều, mâu thuẫn coi kìa coi kìa coi kìa những người này thì họ đang à, đang đi à, giống như là thể dục vậy đấy mà họ đi thà gặp người nào là họ kiếm chuyện à, ấu đả à cái đây là trước bệnh viện cái gì đàn họ quấn nè có polic polic tham gia luôn mọi người ơi quá trời quánh nhau luôn à bên đây bên kia quánh nhau quá trời mọi người ơi còn đây coi xem xíu nha ôi họ đi shopping về mà họ quýnh nhau luôn mọi người ơi wow mỗi người xách hai cái túi đồ mà họ quơ quơ quá trời quơ luôn rồi à. gớt tiền gớt tiền quá trời tiền luôn rồi mọi người ơi nè Ê, mỗi một cọc như vậy là một ngàn đô nha mọi người quá trời luôn họ đi shopping ra đấy họ nhiều tiền lắm mỗi một người à, xách hai cái túi từ cái shopping ra mà họ đi đến đoạn này thì họ gặp nhau thì họ quất nhau luôn à, rồi xỉu xỉu rồi không ai lùm tiền hết rồi mình đi đi phía trước nữa nha phía trước này đây chà có cái bác này không à, ăn mặc lịch sự quá mỏng à, thành hôn một người phụ nữ hôm nay nó gớt tiền quá trời luôn bung tiền không ai lùm hết đây thế nào mọi người ơi để mình xem wow không được không được không được khác ở đây ở đây có một băng nhóm một băng nhóm đảo đã một băng nhóm đảo đã ba người ba người đảo đã ba người đảo đã nha <laughs> có polit polit thì dòng dòng polit có polit ở phía trước này hai người này hai người này họ làm lật ngơ à thì ra à, cô ấy làm ngơ với làm ngơ để để cho anh ấy à, được theo đúng rồi nhưng mà đến đây thì à, đã gặp một cái <clears throat> một anh này ảnh không có tha anh không có tha cho ha anh đã giải quyết ngay là chỗ rồi sau đó anh này anh chạy anh chạy đến đây anh chạy theo anh được theo một cái cô này nhà cô anh quánh sau lưng cái anh chạy rồi rồi để lại cho cô này xử anh này à, cô lít chạy ngang không có không có xử không xử mấy vụ này để xem đây có biến nữa rồi quýnh lộn vòng lộn mèo luôn mọi người ơi quá trời quýnh gì quýnh dữ vậy đây quýnh chạy tùm lum tùm le hết mọi người rồi ông lăn lại tới vớt đi liền vớt đi cấp cứu vớt đi cấp cứu liền quay lại xem vậy đây à đây đây có nữa rồi đây có biến này nè đó ba người ba người quấn luôn không biết ai quấn ai luôn lộn ba vòng luôn rồi xử luôn à cô ấy đứng lên quấn tiếp ghê chưa mọi người quấn quấn lộn con mèo luôn rồi rớt rớt tiền nữa trời ơi một ngàn đô đó ngàn đô đó mọi người mỗi cặp thêm ngàn đô quấn chạy luôn ghê chưa đây là không không có tham gia nha không biến thôi không biến đường phố thôi coi họ kỹ nhau thôi nha trời ơi, lên cước đẹp quá mọi người ơi mấy người này à, ra đường đều có rõ hết nha mọi người già trẻ lớn bé gì à, là phụ nữ hay là đàn ông ông già u 50 60 đều à, có rõ hết nha mọi người à, ờ, quánh xong là rất tiền luôn mọi người ơi tiền quá trời mình thì à, mượn đỡ chiếc xe của cái chị à, chị bán quần áo trong shop nãy á, mình à, chạy không biến đường phố thôi đây lớn tiền mình không có lấy uh, tiền theo thôi nên không có nhặt được mọi người ơi không có chỗ để không có chỗ để mỗi một cọc là ngàn đô đấy mọi người quá trời tiền luôn đây nó nè mọi người đây không biến đường phố không biến đường phố tập tiếp theo không biến đường phố nha mọi người đây rồi nãy giờ mình quay nãy giờ khoảng mấy phút chưa được 10 phút chạy nãy giờ khoảng 10 phút để xem coi ờ, tốn xăng hay không à. là mình chạy nãy giờ ờ, chạy được một đoạn thôi chứ chạy chưa được nhiều đâu nhưng mà à, gặp coi trên đường phố quá trời biến luôn rồi mình phải xem họ rớt tiền mọi người mỗi một cọc là một ngàn đô nha rồi đi tiếp nha mọi người đi theo đây đây có police nha mọi người ơi cẩn thận không không được náo loạn nha để họ xem để xem họ như thế nào đây có police phía sau đó mọi người cẩn thận nha éo lộn rồi lộn con mèo lộn mèo luôn mọi người quýnh lộn mèo không có vỏ mà có vỏ không á mọi người mấy người đâu có vỏ không ai cũng có vỏ rồi cái cụ đeo 70 à, à, cái vỏ hơi đau ra đi à, không được lẹ nha mọi người nhưng mà chắc cũng có vỏ đó để coi à, có ai có ai kiếm chuyện hôm nay à, một xe đó mọi người một xe xe bảy chỗ đó xuống mấy người đó giờ họ ra có kiếm chuyện nữa mọi người ơi rồi đớt tiền này tiền ở đây à già không một chiếc siêu một chiếc siêu xe này một chiếc siêu xe này ra kiếm chuyện quýnh người ta đấy mọi người đây đây đây đây đây đây đây đây có chuyện nóng liền nóng liền rồi quýnh tập thể luôn rồi quýnh tập thể quýnh nào quýnh tập thể mà không phải là quýnh hội đồng nha mà này nó quýnh nha mọi người à, một một quýnh một á à, quýt đây xong cái qua thấy bên kia đuổi luôn đó nó nó rất tiền mỗi một cọc này là một ngàn đô nha mọi người hơi quýnh xong rồi đi à rất tiền luôn đây đi theo đi theo họ theo họ đây trời trời trời trời trời ơi đi vô này xin quýnh luôn mọi người ơi quýnh luôn hai người phụ nữ này không nhường nhau xíu nào cả mọi người ơi ô ba người không phải là hai người nha mọi người mình không có ba người thôi để cho họ xử nhau đây cái gì vậy mưa đâu mưa mưa hả hình như mình thấy có mưa thiệt mà mưa không mọi người mưa mà mưa à mưa thôi bây giờ trời cũng đã chiều tối và cũng đã có mưa rồi bây giờ mình tạm kết thúc video tại đây nghe các bạn hẹn gặp lại những video sau nha xin chào